à, à, nếu anh chị đang cần tìm một lô đất ha rộng để mà mình có thể xây dựng à, nhà xưởng này kho bãi chứa hàng này hoặc là các này hoặc là các cái xưởng để làm à, thanh long như này ha đây thì đây là một cái lựa chọn rất là phù hợp ha lô đất này thì nằm tại à, km số 7 thuộc thôn Bình An, xã Hàm Chín, huyện Nam Tân Bắc. Mặt tiền đường quốc lộ 28 ha, mặt tiền đường quốc lộ 28 này rất là sầm uất ha từ đây về Phan Thiết thì chỉ khoảng 7 km thôi và lốt đất này thì cực kỳ rộng nó có mặt tiền thì hơn 25 m chiều sâu thì gần 60 m và có diện tích đất là 1.400 m và đặc biệt thì trong này có đến 400 m thổ cư thì anh chị có thể xây dựng những công trình ờ, công trình mà gọi là công trình ờ, cổ điển lâu dài luôn đó có đất này thì ờ, chủ đất thì họ cũng cho thuê lâu dài 10, 15 hoặc thậm chí là 20 năm nếu mà anh chị có nhu cầu ờ, thuê lâu dài ha và đặc biệt thì cái giá cho thuê rất là thấp đó chỉ 3,5 triệu một tháng cực kỳ thấp luôn anh chị về có thể uh, vừa thuê lâu dài mà vừa ờ, chi phí thuê rất là thấp ha thì đây là một cái lựa chọn cực kỳ tốt thì sau